Tao đang nghĩ quá phí thời giờ cho ta đến từ quá khứ có đã chi xa xỉ đã một tiền để tránh buồn phiền Cả thắng được quyền bày gió ngược quyền khi có chuyện theo dệt đang nghĩ trả phí Cho việc mong mình điêu luyện nhưng ta là nhà thi sĩ về nghĩ lý trí trước khi lấy dĩ thường tình người ta thường ví đội mình như đá bởi chìm dưới lớp sa mạc Qua nhạc nhưng mà câu còn đâu về mài mòn thô Sợ ta đang gói ghém sự hài lòng vô thơ Những khi tôi đến đi lúc quen khi muốn một bóng rèn không đôi tên thì như vậy cũng thể lời là thấy mày rồi qua đường thấy đám mây bay ngang đồi lòng hay trong đời với cô quay sóng cười là say hay ông trời là thay đuôi xong rồi là chuyện người con người mở lối trong lời nó thật sự tối mở ra trật tự mới hưởng lây suốt ngày tưởng hay chẳng ngờ tới như những ngày đi qua vũng lây như những ngày ở bên chúng mày đúng quậy lúc này cơ thể đang tạo hoa đã tạo ra đang xạo qua thứ ngôn ngữ có chữ mỹ miều nhiều kẻ dùng để thắng thua mặc kệ tiết trời hay nắng mưa vẫn mình tao ngồi ở quán xưa không muốn nghĩ nhiều what? What? như tao lại không muốn nghĩ nhiều ờ nghĩ nhiều What? Nhưng tao lại không muốn nghĩ nhiều What? Nhưng tao lại không muốn nghĩ nhiều What? có lẽ phải viết về dòng Giữa Sài Gòn tấp nập Mấy đứa trẻ vẫn cứ xích cặp đánh đập thất nghiệp Mất việc thiệt tiếc Tuổi trẻ nông nổi nhiệt huyết Cứ việc siết điều tiết Bài viết của từng chất xám Khu đường nước bám đất gắn mất mát thật nhiều ở cuối dây phố gò trái là khu của bãi cho chiều quẹo phải gặp phiền chờ mãi được gì đành thôi bước đi trước khi ước mi ước đi ước cho ngày mai đến và muôn phiền sẽ dần mau quên những nỗi đau vô hình không tên sẽ theo cánh thuyền trôi lên đên trên vên chuyện hoạn ta không quên khi hoạn nạn vô chi vô thức như một nhà soạn nhạc như là chiến lược gia vô cùng không quán vì tha vì từ chính trị quán vị mà ra xếp thành hàng ba khúc nhạc họ ca khúc hát xúc tác nhút nhát luôn phát ngôn thư ác ôm chúng quá khôn không thể tháo chạy như loài cáo vậy cũng không thể nói bậy cho dù có hay vài lần cầm cố tên là lần làm lố thất bại của một kẻ ham hồ nhưng tao lại không muốn nghĩ nhau nhưng tao lại không muốn nghĩ nhau nhưng tao lại không muốn nghĩ nhau nhưng tao lại không muốn nghĩ nhau